Vâng, trong năm ngoái chúng ta đã nhận được đặt hàng chế tạo xe điện. Thiết kế đã được thực hiện tại Nga, nhưng họ chưa thể chế tạo xe điện được. Tôi sẽ không nêu tên công ty, nhưng chiếc xe đó sau này đã được đưa ra trước Tổng thống Nga Putin. Chiếc xe điện này được thiết kế bởi một nhà sản xuất ô tô lớn, nhưng họ chưa thể chế tạo nó. Đặt hàng đã được gửi cho chúng tôi, đã được thanh toán. Đó là một đơn hàng có giá trị khá lớn, Chúng tôi đã chế tạo toàn diện cho một chiếc xe điện, tạo khung, vỏ, làm ắc quy. Đó là một trong những phần phức tạp nhất của một chiếc xe điện. Chúng tôi đã tự chế tạo động cơ trục bánh xe, các động cơ cho xe. Thực tế là chúng tôi đã chế tạo toàn bộ chiếc xe. Nó ngay lập tức đã cho các kết quả tốt, các chế độ chạy, độ êm ái trên hành trình. Chúng tôi đã làm mọi thứ với chất lượng rất cao. Unibus và Unica cũng là các xe điện. Đó cũng là các xe điện. Chỉ là chúng chạy trên các tuyến đường theo công nghệ đường dây, còn trước kia thì chạy đường nhựa. Tức chúng ta có kinh nghiệm khổng lồ và độc đáo kinh nghiệm khổng lồ và thiết bị tương ứng. Các khách đặt hàng đã thấy chất lượng mà họ thậm chí còn không nghĩ được rằng chất lượng có thể cao được như thế. Đó là một ví dụ về các sản phẩm được chúng tôi sản xuất cho bên ngoài. Ờ, thế có nhiều sản phẩm như thế không? Vâng, có nhiều, ừ. trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Điều đó giúp chúng tôi cấp vốn cho công nghệ của chúng ta, duy trì tập thể cán bộ, trả lương và vân vân.